pin miền Trung chào toàn thể anh em đam mê nha hôm nay à, mình lại đi test à, tiếp tục đi sang với cây Epic ba lỗ cầm game over 18 5 năm slot đây này chơi slot chuyên chơi chuyên chơi slot này đấy, chuyên chơi slot kính vector lăng kính lăng kính Eken lăng kính sniper của bác lăng kính sniper rồi đây cầm ok nha 哥，过来。 tâm đấy tám mươi mét nha anh em ok rớt nha anh em

Zero 150 này Zero 150 nha anh em 60, 70, 80, 90 đây Check, ok luôn ra, uy tín nha anh em 191 ờ, mét đây vậy đâu 150 này anh ông anh khi em chạy ra ông lửa ở đây kìa gió gió nó thổi trôi con cò đi xéo dưới rồi đó đó 194 nha 190 thôi nhưng mà gió nó thổi con cò đi xéo qua tí đó anh em khoan ba lượng chống như sống lưng này chạy sống lưng này anh mặt này sống lưng hoặc đốt cổ rồi, này này nè đây em thấy em thấy chống này, có gãi sống lưng không cổ này anh đây này giữ sống lưng trên này đó thì vậy à, nhìn thấy mà gãy sống lưng gãy sống lưng đâm chín nhốt mấy cú rồi con nha anh em tầm 7 他离合乎。 Thank you.